Một số anh em ở đây có thể đam mê văn học, một số khác thì có khả năng sẽ không thấy mặn mà lắm, còn một số nữa thì có thể là có thù truyền kiếp với chúng luôn. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng, văn học là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong đời sống con người từ xưa đến nay. Từ những tác phẩm văn học này đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng được mọi người yêu thích và bước ra khỏi trang giấy trở nên sống động hơn qua phim ảnh hay là cả video game. Và dĩ nhiên trong Pokemon, một thế giới của những nhân vật giả tưởng cũng không hề thiếu những nhân vật giả tưởng được lấy cảm hứng từ những nhân vật giả tưởng từ các tác phẩm văn học. À, vậy thì trong video này tôi sẽ nói về những Pokemon như vậy nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ có tứ thanh kiếm sĩ và ba chàng lính ngự lâm. Đoạn này nghe nó cứ cần cần đúng không? Cứ từ từ để tôi giải thích cho anh em. Sơ lược về tiểu thuyết ba chàng lính ngự lâm thì đây là một tiểu thuyết phiêu lưu, lịch sử, xen lẫn với yếu tố chính trị, được viết vào năm 1844 bởi tác giả người Pháp Alexandre Dumas. Câu chuyện kể lại hành trình của một chàng trai trẻ tên là D'Artagnan trong lúc vô tình đã kết bạn với ba người lính ngự lâm đáng gờm nhất thời bấy giờ, đó là Athos, Porthos và Aramis. Từ đấy mở ra những cuộc phiêu lưu vô cùng cam go và những trận chiến tràn đầy thử thách. Đối chiếu những nhân vật này với bộ thành kiếm sĩ, chúng ta có Cobalion, khá là già dặn và nghiêm nghị. Ngay từ khi sinh ra, cô ba liền đã mang trên mình khí chất của một nhà lãnh đạo. Với cơ thể và trái tim thép, nó sẵn sàng trừng phạt kẻ xấu nào dám tổn thương đến các Pokemon. Bên cạnh đó, phong thái trói lóa của nó cũng khiến cả những Pokemon ngỗ ngược nhất cũng phải kính phục. Đối ứng với Pokemon này là Athos, người lớn tuổi nhất và cũng là thủ lĩnh của bộ ba ngự lâm, với khí chất điềm tĩnh của nhà lãnh đạo và vẻ ngoài điển trai mang nét u sầu thầm kín vì nỗi đau trong quá khứ, anh này luôn quan tâm và bảo vệ D'Artagnan, đóng vai trò không nhỏ trong việc hướng đạo cho chàng trai trẻ. Thứ hai là Terrakian, vạm vỡ và mạnh mẽ. Terrakian mang trong mình một sức mạnh phi thường. Người ta nói rằng nguồn sức mạnh khủng khiếp đó khi bạo phát ra có thể đủ để phá hủy cả một lâu đài. Với năng lực như vậy thì Terrakian sẵn sàng nghiền nát bất cứ kẻ nào dám gây hại cho các Pokemon nhỏ. Qua đó, Terrakian cũng phần nào làm nổi bật lên những nét đặc trưng của hình tượng nguyên mẫu là Porthos. Trong ba chàng lính ngự lâm thì Porthos là nhân vật to khỏe nhất nhóm với tính cách trung hậu và hào sảng. Porthos thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm hơn là vắt óc suy nghĩ. Thứ ba là Virizion, yêu nhã và quý phái. Virizion dù trông khá nữ tính nhưng lại có kiếm thuật rất cao cường kết hợp với những chuyển động như gió lốc khiến cho kẻ thù phải bối rối và nhanh chóng thất bại. Pokemon này được lấy ý tưởng từ một kiếm sĩ bảnh trai pha chút ẻo lả, có kiếm pháp tài hoa nhưng cũng không kém phần đào hoa, hơi lãng tử nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Đó là Aramis, chàng lính ngự lâm tuy có nhiều tham vọng nhưng với đồng đội của mình thì anh lại rất trí tình trí nghĩa. Cuối cùng là hai thiếu niên thực tập sinh Claudio và D'Artagnan. Có thể nói, nếu chỉ bàn riêng về cốt truyện thì Claudio bám sát với hình tượng nguyên mẫu của mình nhất. Giống như D'Artagnan, Claudio cũng là thành viên gia nhập sau cùng, cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất và cũng rất ngưỡng mộ những bậc tiền bối. Cả hai đều gặp phải những khó khăn và thách thức, thậm chí là vấp ngã ngay từ ban đầu. Nhưng với lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm vô cùng đáng khâm phục của bản thân, cũng như sự giúp đỡ không thể phủ nhận của các đàn anh, thì họ cũng đã có thể đạt được mục tiêu và lý tưởng của mình. Nếu như trong chuyện thì D'Artagnan đã trở thành một trung úy ngựa lâm, thì trong Pokemon, Keldeo cũng đã trở thành một thánh kiếm sĩ thực thụ. Tôi đố anh em biết con em này được lấy cảm hứng từ nhân vật nào. Để tôi gợi ý nhé, đó là một nhân vật nằm trong bộ ba huynh đệ. Tác phẩm là một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa, từng được nhiều lần chuyển thể thành phim. 3, 2, 1. Nếu như anh em đoán đó là Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì anh em đã đúng. Điều này đã được chính giám đốc nghệ thuật Sugimori Ken xác nhận. Ông này cho biết vì vùng đất Unova được lấy cảm hứng từ nước Mỹ, một nơi có nền văn hóa đa sắc tộc, nên ba Pokemon khởi đầu sẽ mang hơi hướng tượng trưng cho ba nền văn hóa khác nhau, đó là Nhật Bản, châu Âu và Trung Quốc. Theo đó, dòng tiền hóa của Emboa sẽ đại diện cho văn hóa Trung Hoa và được lấy cảm hứng trực tiếp từ Trương Phi. Cơ mà chờ một chút, Trương Phi là danh tướng có thật trong lịch sử Trung Quốc cơ mà. Tại sao lại bảo là giả tướng? Ừ thì chính xác là như vậy đấy. Nhưng thực chất thì Trương Phi thật trong lịch sử và Trương Phi trong tiểu thuyết lại là hai nhân vật khá khác biệt khi mà tác giả La Quán Trung đã phóng tác thêm bằng ngòi bút của mình. Và bởi vì tác phẩm này quá nổi tiếng cho nên là người đời về sau cũng thường nhớ đến hình ảnh của Trương Phi được ông này mô tả hơn. Theo như tôi tìm hiểu trên Wikipedia thì Trương Phi trong lịch sử là một vị tướng văn võ song toàn, rất giỏi mưu lược, thậm chí còn là một nhà thư pháp có thể dùng binh khí để khắc chữ, văn tự vô cùng tinh tế, nét vẽ như bay lượn. Song, tiểu thuyết lại mô tả ông là một kẻ lỗ mãng, hữu dũng vô mưu, dô cọp hàm én, đổ beo mắt lồi. Bên cạnh đó thì ông này cũng rất trọng nghĩa khí huynh đệ. Có lẽ cũng vì lý do này mà trong Pokédex của Emboa miêu tả rằng Pokemon này khá mạnh mẽ và thiện chiến, song nó cũng rất quan tâm đến bạn bè. Có một luồng ý kiến khá là đắc cho rằng phần lửa trên cổ của em tách rời phần thân và phần đầu là để tượng trưng cho việc Trương Phi bị cắt đầu trong khi ngủ, nhưng bản thân tôi thì lại thích liên hệ nó với chiếc áo choàng của một vị đại tướng quân. Còn việc Pokemon này có được lấy chút ý tưởng nào từ chư bát giới không thì tôi cũng không chắc lắm. Nhưng cái việc Infernape được dựa trên Tôn Ngộ Không thì nó quá rõ ràng rồi. Nhật Bản vốn cũng là một đất nước có ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Trung Hoa, cho nên họ cũng yêu thích những tiểu thuyết như là Tam Quốc hay là Tây Du Ký không kém gì người Việt chúng ta đâu. Chưa kể đến việc vị Mỹ Hầu Vương này là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới và cũng đã được xuất hiện trong rất nhiều tựa game. Ngoài cái việc hiển nhiên đó là cả hai đều là khỉ, thì tông màu và những họa tiết trên cơ thể của Infernape cũng khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác gì đấy rất là tàu. Phần họa tiết trên ngực của Pokemon này chính là hình ảnh chiếc vòng kim cô quá đỗi quen thuộc của Tôn Ngộ Không. Còn cái vùng màu trắng đỏ quay mắt trông giống như chiếc mặt nạ của những nghệ sĩ kinh kịch và họa tiết này cũng đã được sử dụng cho tạo hình của anh khỉ trong nhiều ấn phẩm truyện tranh và hoạt hình ngày xưa, đặc biệt là phim Đại Náo Thiên Cung hồi những năm 60 là một trong những tượng đài của nền hoạt hình Trung Quốc. Một yếu tố nữa có thể sẽ hơi lòng vòng. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Infernape trên anime đó là khi nó kích hoạt đặc tính Blaze trong trận đấu với Electrivire của Shinji. Khoảnh khắc này chắc sẽ khiến rất nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của mấy anh Saya biến hình trong Dragon Ball. Đây cũng là một bộ manga vốn được dựa trên tác phẩm Tây Du Ký và tên của nhân vật chính trong bộ truyện này, Son Goku, chính là phiên âm tiếng Nhật của Tôn Ngộ Không. Cho nên nếu nói rằng Ngọn lửa trên đầu của Infernape được lấy cảm hứng từ mái tóc của những siêu Saiya có lẽ cũng không quá viển vông. Vùng Gala vốn được lấy cảm hứng chủ đạo từ Vương quốc Anh, cho nên những Pokemon ở đây cũng thể hiện rất nhiều yếu tố về đất nước này, và Surfetch là một trong số đó. Những đặc điểm dễ nhận thấy Chữ sơ trong tên của nó là cách xưng hô với những người mang tước hiệp sĩ của Vương quốc Anh. Thêm vào đó là quả khiên và ngọn thương được làm từ tỏi Tây, mô phỏng theo vũ khí của các hiệp sĩ châu Âu thời Trung Cổ. Hơn thế nữa, như tôi được biết thì tỏi Tây còn là một trong những quốc huy của xứ Wales, một quốc gia thuộc Vương quốc Anh nữa cơ. Quay trở lại với chủ đề hiệp sĩ, thì nhân vật có thể liên quan nhất đến ý tưởng tạo ra Sir Fetch là Sir Lancelot, một hiệp sĩ bàn tròn với biệt danh Bạch Kỵ Sĩ, cực kỳ thân cận dưới trướng vua Arthur trong các truyền thuyết về vị vua này, cũng như những tác phẩm văn học có liên quan. Nhân vật này vốn được sáng tạo ra bởi một nhà thơ người Pháp tên là Christian Dutoit. Không phải tự nhiên mà trong vô vàn các hiệp sĩ, tôi lại chỉ nói Lancelot liên quan đến Surface đâu. Vì thứ nhất, Surface toàn thân mang màu trắng. Thứ hai, Lancelot là hiệp sĩ bàn tròn mạnh mẽ và nổi tiếng nhất với khả năng dùng kiếm và thương siêu đỉnh Thứ ba, thực sự có một loại tỏi Tây được đặt tên là tỏi Tây Lancelot. Và cuối cùng, trong chuyện Pokemon đặc biệt phiên bản tiếng Anh thì Pokemon khởi đầu của nhân vật chính là một con Surface cũng được đặt tên là Lancelot. Ba là Finn, chú cái heo tiến hóa mà cứ như chưa tiến hóa này có vẻ như nhằm đáp ứng yêu sách về một Pokemon phải tiến hóa phải mạnh mẽ mà không làm mất vẻ dễ thương ban đầu của nhiều anh em. Nhưng Palafin không đơn giản chỉ là như vậy, mà thật ra nó là một siêu anh hùng đội lốt cá heo. Khi nhìn thấy dạng anh hùng của Palafin thì chắc hẳn ai cũng liên tưởng ngay đến hình tượng siêu anh hùng điển hình nhất thế giới là Superman, với biểu tượng màu đỏ trên nền xanh đặc trưng và những chi tiết trên vai mô phỏng chiếc áo choàng. Chỉ khác là chữ S bên trong viên kim cương của Superman đã được thay thế bằng biểu tượng tấm khiên ám chỉ rằng đây là một Pokemon luôn bảo vệ người khác. Mối tương quan này cũng được truyền cảm hứng từ những câu chuyện có thật về cá heo hoang dã cứu người gặp nạn trên biển. Cơ chế chuyển đổi giữa Zero Form và Hero Form của Palafin cũng nhằm ám chỉ đến motif giả làm người thường để giữ bí mật danh tính. Trong thông tin Pokédex của Pokemon này cũng nói rằng nó không bao giờ để ai thấy khoảnh khắc biến hình, giống như hầu hết những siêu anh hùng vậy. Còn một chi tiết thú vị khác Việc Palafin có thể tiến hóa từ Finnegan ở cấp độ 38 cũng được cho là có liên quan đến Superman, khi mà năm 1938 cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của đầu truyện đầu tiên về nhân vật này. Và cơ bản đó là những Pokemon mà tôi có thể mang đến cho anh em trong một cái video. Thật ra còn một số Pokemon khác cũng khá hiển nhiên là được dựa trên nhân vật giả tưởng nào đó, chỉ là tôi không thể tìm thấy đủ dữ kiện xác thực để viết thành một đề mục hoàn chỉnh. Ví dụ như là trường hợp của Decidueye và Robin Hood hay là Thievou và Arsène Lupin. Nếu anh em biết Pokemon nào khác có thể bổ sung cho video này thì hãy comment ở dưới cho tôi và anh em cùng thông não nhé. Biết đâu có khi lại tổng hợp thành một video nữa cũng nên. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là theo dõi hết nó. Giờ thì tôi là hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Stay cool!